Ái nghèo theo mẹ gả vào hào môn, một bước lên mây trở thành tiểu thư nhà giàu. Sau khi cô uống xong nước ép thì cho cốc vào bồn rửa. Nhưng bảo mẫu lại bắt cô tự rửa, nói là nếu ở nhà người khác thì bị mắng rồi, nhưng không ngờ cuộc nói chuyện của họ bị thiếu phu nhân Piang nghe được. Hyanggi lần đầu tiên làm người giàu nên vẫn chưa thích ứng, nên đã ngoan ngoãn đi rửa cốc. Lúc này Piang đi đến kêu Hyanggi về phòng, còn cô thì cầm cốc lên rửa, sau khi rửa xong còn dạy dỗ bảo mẫu, nếu đã nhận lương thì phải làm tốt công việc của mình, chứ không phải bắt đứa trẻ làm việc. Quản gia đi đến thấy người của mình bị giáo huấn, mặt hầm hầm muốn bảo kê cho cô ta. Hôm nay quản gia đã tìm đến Pi Yang, à ta như bà chủ nhà vậy chỉ huy bảo mẫu làm cho mình một cốc nước ép. Sau đó nói thẳng là muốn tăng lương, nói trong nhà đột nhiên có thêm vài người, lượng công việc tăng lên, bảo mẫu đều rất mệt, nhưng rõ ràng Pi không phải dạng vừa, tiền nong trong nhà đều nắm rất rõ, giặt quần áo có máy giặt, rửa bát có máy rửa bát, chỉ ra ba bảo mẫu ở miễn phí trong căn biệt thự hàng trăm mét vuông. Còn có mức lương hậu hĩnh, đãi ngộ như vậy những nơi khác làm gì có, quản gia nói mình là do lão phu nhân mời về, người mấy năm nay chỉ phục vụ một mình lão phu nhân, không lẽ nào lại phải làm việc khác lời này suýt nữa thì khiến ti hăng cười vỡ bụng lão phu nhân mà bà hầu hạ đã qua đời rồi bây giờ bà chỉ là một người ở bà muốn hầu hạ thì xuống dưới mà tìm lời này khiến quản gia không thể cãi lại được quản gia không ngờ thiếu phu nhân mới đến này lại khó đối phó đến vậy lúc này ti hăng lấy ra một cái khăn mặt đã được giặt trên đó lại có một vết bẩn rất lớn giáo huấn bà ta giặt quần áo cho sạch đồng thời chỉ ra bảo mẫu không phải dùng để phục vụ bà họ ngay cả nghĩa vụ rót một ly nước cho bà cũng không có lời này vừa nói ra quản gia đã bỏ cốc nước ép đang cho lên miệng xuống khí thế của của Piyang đã hoàn toàn áp đảo quản gia. Nhưng rõ ràng là quản gia vẫn không phục, gọi hai bảo mẫu khác đến để cùng nhau biểu tình bãi công. Vừa mới làm thiếu phu nhân của hào môn. Chúng ta phải dạy cho cô ta một bài học, hãy xem ta lật ngược tình thế, còn nói sau khi thành công ít nhất cũng có thể tăng 30% tiền lương. Sự cám dỗ của tăng lương các bảo mẫu sao mà đỡ nổi. Phương án được thông qua, lúc mà hai cô con dâu đang bàn bạc thực đơn cho bữa tối, thì cả ba người cùng đi đến xin thôi việc, ba người đang chờ được níu kéo và tăng lương, nhưng không ngờ Piyang đồng ý luôn, còn có lòng tốt cho họ thêm một tháng lương. Hai bảo mẫu rất hoang mang nhìn vào quản gia, ngay sau đó đã hối hận nói muốn ở lại, nhưng lời đã nói ra giống như nước đã hất đi, Piang không hề nể tình kêu họ thu dọn đồ đạc, còn yêu cầu họ dọn ra khỏi biệt thự. Kế hoạch của ba người phá sản ở trong bếp lục đục nội bộ, nhưng có cãi nhau kiểu gì cũng không thay đổi được kết quả. Ba người dọn xong đồ đạc rời đi, sau khi hai người bạn thân ly hôn đều được gả vào hào môn. Sau khi kết hôn có cuộc sống giàu sang, ngày nào cũng đánh gôn. Không lâu sau thì con dâu út là Piang có thai trước, và chỉ nói chuyện này cho bố chồng và chồng. Trên bàn ăn, con cả là Seo Ba nói tối qua có một giấc mơ đẹp, chứng tỏ mình sắp gặp chuyện may mắn. Nhưng ông Seo không quan tâm con dâu cả nghĩ gì, lập tức mở miệng kêu anh bán giấc mơ đó cho con Dong Ma. Để Dong Ma có thể nhận lấy vận may, Seo Ban rất không vui nhưng cũng không nói gì. Sau khi ăn xong, một mình Siun ở trong bếp rửa bát. Seo Ban sốt ruột muốn mời mấy bảo mẫu, nhưng Siun lại tiếc tiền chỉ cho anh tìm một bảo mẫu thôi. Sau đó kêu anh đem trà do chính tay mình pha cho ông Seo. Lúc này ông Seo đang ở trong phòng, lén lút lấy ra một hộp quà đưa cho Pi Đúng lúc bị Seo Ban vào đưa trà nhìn thấy, mọi người đều ngại không nói nên lời. Xeo Ban nhìn một cái đã biết đây là nhẫn kim cương đắt tiền. Nhưng vì Piang cũng ở đây nên không nói gì. Sau đó Xeo Ban đã đi tìm ông Xeo để nói chuyện. Nói thái độ của ông với hai con dâu khác biệt quá lớn. Lén lút cho Piang thẻ tín dụng và nhẫn kim cương, lúc ăn cơm thì đem hết đồ ăn ngon cho cô ấy. Lúc làm việc thì sai bảo Siun, Siun hiền hậu nhịn được nhưng anh không nhịn được, anh quyết định cùng vợ dọn ra ngoài ở. Bố thương em dâu còn phải giấu bọn con sao? Thế có phiền phức quá không? Con và vợ con sẽ dọn ra ngoài ở, sau này bố chịu em dâu thế nào cũng được. Ông Seo biết Seo Ban đã hiểu nhầm rồi, anh phải nói ra chuyện Piang mang thai, vì thế mới quan tâm đặc biệt với Piang. Nghe xong lời của ông Seo, Seo Ban có chút áy náy. Bắt đầu xin lỗi cho những lời nói của mình vừa nãy. Nửa đêm Piang đói quá không ngủ được muốn ăn mì trộn. Đông Ma không hề chần chừ đã đi làm mì cho cô, nhưng anh lần đầu vào bếp không tìm thấy cây lăn bột, cho nên đã nhớ ra cái gậy mà ông Seo dùng để luyện chân. Đây là một cái gậy bốc mùi, mì làm ra chắc chắn cũng sẽ rất thơm, cho nên hai cha con nửa đêm cùng nhau làm mì. Ngày hôm sau Piang đã kể với Seon chuyện Đông Ma làm mì. Khen mì làm rất là ngon, nhưng cô không biết mì đó được làm bằng cái gì. Lúc này Siun nói cho cô biết mình cũng mang thai rồi. Còn chưa biết nói sao với chồng, Yi Yang an ủi cô đây là chuyện tốt phải nói ngay. Tối hôm đó tin này đã vào tai của ông Seo. Ông Seo suýt nữa thì xúc động rất nước mắt, lập tức ra lệnh cho Seo ban nghỉ phép có lương, ở bên cạnh chăm sóc Siun một ngày 24 tiếng. Siun nghe xong trong lòng rất ấm áp, cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện về cuộc sống sau này rất là ấm cúng. Nhưng ngày tháng tốt đẹp không kéo dài lâu, hôm nay Tiang và Siun đang ở nhà ngồi điều hòa cùng nhau ca hát. Còn Dong Ma thì đi mua quần áo cho cô để làm quà,